Hello hello, xin chào quý vị và các bạn. Làm thế nào để chúng ta bán cái cổ phiếu đúng thời điểm mà chúng ta không bị bán hớ? Và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn là cách bán cổ phiếu trên phân tích về VSA. Các bạn đã biết là trong VSA người ta nghiên cứu về cái ba quy luật đó là quy luật nhân quả, quy luật nỗ lực thành công và quy luật cung cầu. Ba quy luật đó là ba quy luật quan trọng nhất để chúng ta có thể đầu tư chứng khoán thành công à, tuy nhiên thì có bao nhiêu bạn đã khi mà chúng ta mua cổ phiếu được một năm phần trăm sáu phần trăm được một vài ly một vài like chúng ta lại bán ra và sau đó cổ phiếu chúng ta lại tiếp tục tăng như vũ bão và chúng ta không biết lúc nào có thể tham gia vào được và sau đó thì chúng ta lại đu ở đỉnh và có bao nhiêu bạn khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta cũng không biết khi nào chúng ta bán ra đấy là nguyên nhân thất bại của rất nhiều các nhà đầu tư và trong cái chia sẻ video này thì Dũng sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách phân tích cổ phiếu của bạn khi nó đạt đỉnh đặc biệt là những cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu mà chúng ta là những cổ phiếu mà tuyệt vời nhất thị trường ở trong thời gian vừa qua thì Dũng cũng đã chia sẻ các bạn rất nhiều các hệ thống các phương pháp khác nhau tuy nhiên thì VSA là một trong những cái hệ thống phương pháp tốt nhất thị trường giúp cho các bạn hiểu rõ được là thị trường đang vận động ở ờ, chuyện nào bạn đang nắm ở tích lũy hay là bạn đang trong quá trình mà chạy nước rút hoặc là có thể bạn đang ở trong cái đoạn phân phối nếu chúng ta hiểu rõ được là chúng ta đang ở đâu trên thị trường thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta có thể chiến thắng thị trường một cách đơn giản và dễ dàng Tuy nhiên thì ở ngoài kia thì 95% các nhà đầu tư lại không biết cái điều này bởi vì chúng ta vẫn đang đi tìm cái gì đó ở đâu đâu đó và chúng ta vẫn bị thua lỗ trong khi đó thì có bao nhiêu người đã kiếm được lợi nhuận và có bao nhiêu người đã à, tạo ra cái mức lợi nhuận rất tuyệt vời ạ. Thì trước khi vào cái phần chính của hôm nay thì trong cái buổi tối hôm nay Dũng có một cái chương trình và nếu các bạn nào muốn đăng ký thì trước khi mà Dũng chia sẻ một cái hệ thống trước khi mà chia sẻ làm sao để chúng ta biết cái thời điểm nó bán ra làm sao để chúng ta bán đúng thời điểm mà chúng ta không bị bán hớ thì bạn có thể đăng ký vào một cái chương trình đó là chương trình VA mà tối hôm nay Dũng chia sẻ thì khi mà đăng ký thì trước hết là các bạn phải đăng ký vào room ạ room như này thì để các bạn có thể hiểu rõ hơn trước khi mà chúng ta một là bạn đăng ký room.us để được học nay và cái khóa học này chỉ dành duy nhất cho 5 người đúng không duy nhất cho 5 người thôi tại vì đây là chương trình có trả phí nên hôm nay Dũng muốn cho các bạn 5 người thôi chỉ 5 người duy nhất nên các bạn đăng ký sớm bạn nào đăng ký sớm thì được vào học trong khóa học này đó là room.us ạ sau khi bạn vào room.us thì bạn đăng ký một cái room để tí nữa bên hỗ trợ chúng tôi sẽ gửi cho bạn uh, cái đường link cũng như là uh, cái địa chỉ uh, để chúng ta có thể vào được khi mà tham gia trong buổi tối ngày hôm nay thế thì khi bạn đăng ký này thì nhớ là hãy gì ạ à, hãy uh, gửi thông tin cho bạn uh, bạn Hoa số điện thoại là 076 076 958 111 à, Dũng nhắc lại một lần nữa là 076 958 111 Đấy các bạn nhớ nhá bạn sẽ có thể đăng ký ở cái số điện thoại này và có thể chat hoặc là bằng cách nào đó để bạn Hoa này bạn hỗ trợ cho quý vị các bạn trong cái uh, vào trong cái buổi lớp học tối nay tại đây là một cái uh, chương trình rất đặc biệt chỉ dành riêng cho năm bạn tại vì đây là một cái chương trình mà chỉ dành riêng cho năm bạn thôi nếu bạn nào đăng ký sớm thì sẽ được tham gia vào trong cái buổi tối hôm nay thì trước khi mà Dũng chia sẻ cái uh, làm sao để chúng ta phân tích được thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một trong cái biểu đồ mà Dũng đã chia sẻ đó là một cái um, biểu đồ về VSA thế thì bạn biết rằng là trong cái biểu đồ VSA thì một cái một trong cái đợt mà cổ phiếu bắt đầu tăng tốc đây chúng ta gọi là trên vùng này là vùng quá gì ạ à? trong trên vùng này là vùng quá mua thế thì việc mà vùng quá mua mà chúng ta hiểu rõ được cái cổ phiếu chúng ta khi nào chúng ta cần phải bán ra thì bạn có thể hiểu rõ những cái bước để chúng ta thấy rằng là mỗi cổ phiếu nó sẽ vận động như nào thế là khi mà thị trường là đỉnh với những cổ phiếu thông thường hay chúng ta cổ phiếu blue chip nó có hai dạng dạng thứ nhất là nó sẽ tạo ra quá trình phân phối ở giai đoạn A giai đoạn B giai đoạn C và giai đoạn D trước khi nó sẽ chạy xuống giai đoạn kết thúc và nếu bạn không hiểu rõ được thì bạn phải trả giá rất là đắt thế thì giai đoạn A các bạn biết rằng là đầu tiên ở đây chúng ta thấy là PSC nó là cái vùng gì ạ à? kháng cự đầu tiên tức là vùng kháng cự đầu tiên khi mà cổ phiếu đến vùng này nó có một cái đợt nghỉ tức là có đợt điều chỉnh trước khi nó tăng tốc tạo ra những khoảng trống và khối lượng rất là lớn ở trên cái vùng này và nó tạo ra những cái sự hưng phấn với các nhà đầu tư các bạn có thể xem ở phần dưới thì sau khi đoạn A này thị trường có thể điều chỉnh và sau đó những cái đợt test như thế này thì bạn có thể xem ở phần dưới để các bạn có thể thấy được thì chúng ta nhìn quan sát ở đây thì chúng ta sẽ hiểu rõ được từng giai đoạn của một cổ phiếu tuy nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiến lược này cho từng loại cổ phiếu với các cổ phiếu blue chip thì nó sẽ là nó đạt đủ bốn năm giai đoạn này giai đoạn A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D và này e. và với các cổ phiếu đầu cơ thì nó chỉ có giai đoạn A có giai đoạn B thôi nên tùy thuộc vào mỗi cái dạng cổ phiếu khác nhau thì bạn sẽ biết rằng là cái cổ phiếu chúng ta nó sẽ vận động sao tí nữa cũng sẽ có ví dụ để cho các bạn nắm được cái đầu tiên chúng ta xem là giai đoạn A nó có đặc điểm gì chúng ta sẽ kiểm tra lại để chúng ta sau tí sau tí nữa chúng ta sẽ hiểu rõ hơn giai đoạn A đó là PSI đúng không là điểm kháng cự đầu tiên các bạn nếu bạn nào đã có những gì ạ à, có cái biểu đồ hay là có một cái giáo trình này của Dũng là hôm nay Dũng sẽ gửi ở phần bên dưới cho các bạn có thể xem lại bởi vì khi mà các bạn biết cái điều này thì các bạn biết là các bạn đầu tư nó như nào thì ở giai đoạn này các bạn có thể nhìn rõ là giá đang trong quá trình tăng và ở đây chúng ta thấy là một ngày giao dịch vốn lớn tức là vốn tăng mạnh này biên độ lớn cái biên độ tức là cái cái cái biên độ nó tăng hoặc giảm á cái biên độ tăng mạnh uh, chúng bạn bạn thấy không biên độ ở đây chính là cái cái này là biên độ và giá đóng cửa uh, nó là ở mức dưới ba tức là ở mức là thấp và Bitcoin bắt đầu ra hàng đấy chúng ta biết không ạ Bitcoin bắt đầu ra hàng ở dạng này nếu chúng ta nhìn ở đây là Bitcoin bắt đầu ra hàng ở dạng này đúng không đây là Bitcoin ra hàng sau đợt điều chỉnh à, tiếp theo chúng ta lại nhìn này giai đoạn BC là giai đoạn quá muộn đấy anh chị em có hiểu không sau cái giai đoạn PSI thì dầu giá tiếp tục tăng tăng mạnh đúng không xuất hiện những ngày tăng giá rất mạnh đúng không giá đóng cửa thường ở mức cao nhất và tạo ra cái đỉnh mới cao hơn biên độ lớn von lớn chúng ta nhìn này biên độ lớn von vốn và trong thời gian này tâm lý nhà đầu tư hưng phấn tất cả nhà đầu tư hưng phấn khi mà Dũng chia sẻ là thị trường đã là đỉnh thì mọi người thấy là ui hưng phấn quá ông này uh, có lẽ là mất hàng rồi chẳng hạn như thế thì tất cả những điều này chúng ta thấy rằng là hưng phấn tất cả mọi người đang thấy là sẵn sàng mua lệnh mua bằng mọi giá và đáp ứng ờ, cái uh, nhu cầu big boy bắt đầu ra hàng đây là cái đoạn chúng ta gọi là giai đoạn bc anh em nói hiểu ạ sau đoạn bc thì bắt đầu cổ phiếu có những đợt điều chỉnh khá là mạnh đây là giai đoạn ar tức là giai đoạn bắt đầu cổ phiếu suy giảm giảm mạnh thì ở giai đoạn này các bạn có thể nhìn rõ hơn đó là sau khi big boy bắt đầu mua bán ra rất mạnh thì bắt đầu lượng cầu bắt đầu yếu đi tức là cái lượng mua vào yếu đi và cung của Bitcoin bắt đầu đáp ứng được toàn bộ những nhà đầu tư mua vào và đây nó sẽ tạo ra một cái gì ạ tạo ra một cái điều chỉnh và đây chính là RS là một vùng hỗ trợ đầu tiên sau một quá trình tăng rất mạnh đúng không đây chúng ta là RS là một cái tình tăng đầu tiên sau cái trình tăng mạnh đây là RS à, AR đây là cái vùng này là vùng hỗ trợ đầu tiên nó cấp vùng này cái vào vùng PSI này thì nó gặp ở đây nó sẽ gì ạ à, gọi là vùng hỗ trợ và tiếp tục nó kéo lên nó làm cho chúng ta rất là hưng phấn đúng không ạ lại kéo lên và ST này chính là quá, quá trình test à, ST tức là thường quá trình ST này quá trình nó kéo lên rất mạnh và khối lượng thì thường là thấp hơn ở cái giai đoạn BC các bạn nhớ nhá ST là giai đoạn test cái cung cầu à, chúng ta nhìn ST là kiểm tra cung cầu sau quá trình kiểm tra cung cầu thì thường AR này nó cổ phiếu sẽ bắt đầu hồi phục như chúng ta nhớ này cổ phiếu hồi phục để kiểm tra cung cầu ở cái vùng BC ở giai đoạn này chúng ta nhớ này này thường thì biên độ nhỏ à, thường biên độ nhỏ và biên độ nhỏ tức là dao động rất là nhỏ và chúng ta sẽ von tại điểm này nó cũng xảy xảy ra hai trường hợp đó là khối lượng nhỏ tức nó hồi khối lượng nhỏ tức là trong quá trình hồi này nó tạo ra khối lượng nhỏ các bạn hiểu không nó tạo ra khối lượng nhỏ và sau khối lượng nhỏ này thì cổ phiếu lại tiếp tục đạt một lần nữa để tiếp tục bán ra thì với nhà đầu tư chúng ta không có kinh nghiệm chúng ta thấy rằng ôi giời vừa mua xong thì cổ phiếu lại tăng xong bán ra cắt lót thì cổ phiếu thì à, chúng ta lại tiếp tục tăng tiếp thì tất cả những này nó làm cho chúng ta thấy rằng là không biết là thị trường nó đang diễn ra như nào các thông tin thì lúc này nó tiếp tục bơm ra rất là tích cực đúng không tích cực và ở cái đoạn UT này UT là cái đoạn chúng ta ở trong vết A gọi là áp thấp áp thấp thì chúng ta hiểu đơn giản là đầu phiên nó tăng rất là mạnh sau cuối phiên nó giảm à, khi nó vượt qua cái đỉnh BC này đầu phiên tăng mạnh và cuối phiên giảm chúng ta gọi là áp thớt sau quá trình áp thớt này thị trường lại tiếp tục giảm nó test SOW là những phiên mà khối lượng lớn giá gì ạ, giảm điểm thì những đợt này nó xuất hiện liên tục qua những cái quá trình test cung này đây chính là gọi là đoạn bên thế thì nó tùy thuộc vào nhóm cổ phiếu khác nhau là sử nhóm blue chip thì nó phải chạy hết cả đoạn A đoạn B đoạn C đoạn D bởi vì khối lượng nó rất là lớn những bạn nhìn thấy những cổ phiếu như Hòa Phát những cổ phiếu như Vietcombank những cổ phiếu như là Vinamilk thì bao giờ cái quá trình phân phối này nó có thể kéo dài 3 đến 4 tháng hoặc nhiều hơn nên thường thì chúng ta không phân biệt là nó đang phân phối hay đang tích lũy còn với các cổ phiếu mà chúng ta gọi là phân khúc trung bình thì có thể nó sẽ có giai đoạn giai đoạn A sau đó nó giảm rất mạnh luôn và chúng ta mất hàng hoặc là có thể có giai đoạn B và uh, trước khi nó sẽ điều chỉnh mạnh thế thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta hiểu là áp thớt này chúng ta hiểu đây áp thớt đặc điểm của áp thớt là gì đây chúng ta gọi là áp thớt đầu tiên chúng ta gọi hiểu là SOW à, là tín hiệu yếu tức là lúc này Bitcoin đang bán bán ra rất nhiều ở cái khi mà cái lượng cung mà áp đặt cái lượng cung bán ra Bitcoin bắt đầu bán ra bán liên tục bán liên tục áp đặt vào thị trường thì bắt đầu chúng ta lấy cung lớn áp cầu và khi mà cung lớn bắc cầu thì bắt đầu cổ phiếu giảm mạnh vôn lớn đúng không? giảm mạnh vôn lớn biên độ lớn tức là biên giảm tức là biên độ là dao động lớn và đây cho chúng ta biết là cái này chúng ta là tín hiệu yếu của một cổ phiếu thế thì bạn biết rằng là một cái cổ phiếu nó cần phải nhiều bước như vậy nên nếu chúng ta mua bán cổ phiếu trên thị trường thì chúng ta thấy rằng là uh, chúng ta có thể thành công được không nếu chúng ta cứ vẫn tiếp tục làm theo thói quen cũ và bạn biết ở đây là up thớt đây là đẩy lên à, áp thớt các bạn hiểu đây là áp thớt chúng ta hiểu rõ là tí nữa chúng sẽ chia sẻ cho các bạn nhìn rõ hơn ở trong bất cứ chu kỳ nào chúng ta cũng thể thấy được là hiện tượng giá đẩy lên uh, tăng rất mạnh ở vùng kháng cự đó tức là nó vượt qua vùng kháng cự hay là vượt vượt qua cái vùng BC ấy, uh, và giá quay trở lại vùng gì à? vùng này à? khi nó đẩy lên rất mạnh sau đó giá quá quay trở lại một cách nhanh chóng hay chúng ta gọi là những cái nến tức là nến uh, nến búa ngược ấy. đấy này chúng ta nhìn thấy và đây gọi là quy luật nỗ lực thành công trong quy luật nỗ lực thành công này cổ phiếu gì ạ lúc này cung bắt đầu áp đảo áp đảo rất là mạnh bán ra và sau đó thì cổ phiếu gì ạ cổ phiếu bắt đầu lại điều chỉnh nhưng tuy nhiên thì sau trình điều chỉnh này nó không thể uh, có thể là bán ra được và nó lại tiếp tục có thể một cái quá trình tích lũy và nó vượt qua cái đỉnh lần thứ hai này thì phần lớn các nhà đầu tư lại thích ôi giời mua vượt đỉnh thích quá bởi vì họ đã mua ở những vượt đỉnh này họ thành công rồi đến bắt đầu họ tham gia ở vùng đỉnh này thường ở vùng vùng đỉnh này bạn biết là khối lượng thì thấp có thể khối lượng thấp hoặc là khối lượng cao khối lượng thấp nhưng quan trọng là giá thì không tăng đúng không khối lượng thấp giá không tăng và tiếp tục đi xuống nó thể hiện là thiếu cầu còn khối lượng cao và giá không tăng thì nó thể hiện là cung tăng quá mạnh và bước vào một chu kỳ suy thoái thì bạn biết là một cái quá trình gọi là hình thành ờ, một cái quá trình phân phối thì các bạn biết nó sẽ diễn ra từ giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C trước khi kết thúc. Mấy câu hỏi là có những cổ phiếu thì nó gì ạ? À? Nó cũng phân phối ở giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C và khi nó đến cái giai đoạn C một cái cổ phiếu đó chúng ta gọi là cổ phiếu tăng trưởng thì lại tiếp tục bước vào một chu kỳ mới nên rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ rất là khó khăn nếu mà chúng ta không biết được cái quy trình một cái cổ phiếu nó đang tích lũy hay là phân phối thế thì nếu cổ phiếu này nó dạng phân phối thì nó có đặc điểm này thế nếu cổ phiếu này nó cũng diễn ra như này phân phối thì nó lại có đặc điểm khác nên nếu các nhà đầu tư chúng ta không có kinh nghiệm thì điều gì sẽ diễn ra bạn điều gì sẽ diễn ra với chúng ta thế thì có quan trọng ở đây các bạn thấy rằng là tất cả những điều đó thì các bạn biết rằng là khi mà cái giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ đây chúng ta gọi là giai đoạn giai đoạn uh, thấp hơn ở sau cái giai đoạn đây giai đoạn cuối cùng đẩy lên và ờ, đặc tính của giai đoạn này UT ấy, là giá vượt là giá về cái vùng hỗ trợ rồi, rồi là vượt qua cái vùng kháng cự đó ở cuối cuối giai đoạn đó thì bắt đầu chú đạo là phân phối tức là lúc này thì bắt đầu cung bắt đầu vượt cầu và nó, nó giảm giảm rất mạnh ở đây thì nó cứ giống như là ở pin có một số các bạn biết rằng là pin rồi một số các bạn chưa biết nhưng đây là các bạn sẽ thấy rằng là sau này bắt đầu nó sẽ bước vào cái giai đoạn giảm rất mạnh ok và Dũng biết rằng là một số các bạn có thể lần đầu tiên tiếp cận một cái hệ thống phương pháp này chúng ta có thể chưa hiểu lắm nhưng khi mà bắt đầu cổ phiếu đã bước vào một giận bắt đầu suy thoái rồi thì cái việc mà cổ phiếu giảm tiếp tục giảm mà chúng ta đã bắt đáy thì đây là cái mà sai lầm lớn nhất của rất nhiều nhà đầu tư thì trước khi mà chúng ta có thể hiểu hơn về một cái quá trình này thì Dũng lấy một vài ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ trước khi mà chúng ta áp dụng vào thực tế trong cái thị trường mà chúng ta đang theo dõi Đầu tiên các bạn thấy là cổ phiếu HCM năm 2017 các bạn sẽ thấy rằng là HCM năm 2017 khi mà cổ phiếu bước vào một cái chu kỳ đây chúng ta gọi là chạy nước rút hay chúng ta giai đoạn này là giai đoạn quá gì ạ à, quá mua đầu tiên là một vùng là P S đây là cái vùng mà chúng ta gọi là vùng kháng cự đầu tiên đúng không vùng kháng cự đầu tiên thì sau đó nó sẽ đến một cái vùng này BC là vùng quá gì ạ à? quá mua và tiếp tục nó lại test và nó tiếp tục tích lũy và nó test kiểm tra những đợt chúng ta gọi là những cái đợt này là chúng ta gọi là SOW còn phía trên này chúng ta gọi là ST tức là test kiểm tra cung khi mà nó kéo lên không có khối lượng tức là gì ạ à? chúng ta gọi là thiếu cầu và nó tiếp tục để phân phối ra nữa và một lần cuối thì nó sẽ gì ạ à? tiếp tục tích lũy và nó để vượt đỉnh đây chúng ta nhìn bắt đầu nó vượt đỉnh trước khi nó kết thúc và nhiều người thì chúng ta biết là chúng ta sẽ mua ở những vùng này bởi vì chúng ta thấy rằng là những cái vùng vượt đỉnh này với những vùng đỉnh này nó giống nhau và chúng ta không hiểu rõ rằng đây chính là giai đoạn cuối của một chu kỳ và chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi mà chúng ta bị thua lỗ bởi vì mọi người lại tiếp tục thấy nó rẻ chúng ta mua vào đây là nguyên nhân chính của rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ trong những cái chu kỳ như này năm 2017 Dũng đã chia sẻ cái cái này rất là nhiều nhưng tuy nhiên chỉ có một số ít biết được cái bí mật như này bởi vì họ vẫn còn đang mê mải những chiến lược đầu tư nào đó và Dũng không biết nhưng tuy nhiên các bạn thấy rằng là nếu chúng ta không hiểu rõ được thì chúng ta lại tiếp tục mắc những cái bẫy đây chẳng hạn như thế khi mà cổ phiếu bắt đầu nó chạy nước rút nó tạo ra hiệu ứng rất là tuyệt vời đúng không sau đó thì nó lại tiếp tục giảm rất là mạnh à, chúng ta gọi là đây là quá trình gì ạ BC đúng không đây là quá trình BC là quá trình quá mua sau đó thì nó giảm rất là mạnh sau quá trình giảm rất mạnh này thì nó lại tiếp tục kéo lên và sau quá trình kéo lên thì một số cổ phiếu thì nó test lại tích lũy và nó vượt qua cái đỉnh Đấy, vượt đỉnh thiếu cầu và sau đó thì cổ phiếu đi về đâu các bạn biết không ạ sau đó cổ phiếu đi về đâu và đấy là lý do chúng ta bị thua lỗ rất là nặng thế nên một số trường hợp thì nó sẽ không đi hết cả giai đoạn này mà nó chỉ đi ở một cái giai đoạn ngắn thôi đó là cổ phiếu KSD chúng ta nhìn này những cái cổ phiếu như này thì thường nó sẽ không có đầy đủ các giai đoạn mà nó chỉ có một cái giai đoạn đó là giai đoạn quá mua đây ạ đây chúng ta gọi là giai đoạn quá mua và sau đó thì nó sẽ không có cái giai đoạn B dẫn C nữa mà nó giảm rất mạnh luôn nên nếu chúng ta không phân biệt được cái nhóm cổ phiếu blue chip không phân biệt được những cổ phiếu dạng nào mà chúng ta lại lên cái vùng đỉnh này chúng ta mua hoặc là chúng ta mua khi cổ phiếu giá rẻ đây là những cái nhà đầu tư bị thất bại những nhà đầu tư mua khi mà cổ phiếu đang lao dốc như này chúng ta bị thua lỗ rất là nặng thế là bây giờ chúng ta quay trở lại đó là hòa phát nó có phải là đang diễn ra trong quá trình chạy nước rút không ạ khi mà có khối lượng nó bung ra như này một số anh chị em cứ đợi nó điều chỉnh mà anh em chị em muốn mua vào đoạn này nhưng đây nó là một cái giai đoạn kết thúc một chu kỳ ngắn hạn nếu cổ phiếu này nó tiếp tục tạo ra một xu mới thì chúng ta lại có cái thời gian để đợi chờ xem nó đang phân phối hay là đang tích lũy thì cái điều này Dũng sẽ chia sẻ với các bạn trong chương trình tiếp theo nhưng ở đây các bạn biết là cổ phiếu đã bước vào một cái quá trình BC rồi ạ khi mà cổ phiếu bước vào quá trình BC rồi một số anh chị em là không muốn bán một số anh chị em là kỳ vọng nó rẻ mua vào bởi vì chúng ta nghĩ là cổ phiếu này cổ phiếu tăng trưởng tuy nhiên thì để nó có thể đi được xa hơn thì chúng ta phải mất cái khoảng thời gian khá nhiều trước khi mà nó đi xa hơn nên có nhiều nhà đầu tư cứ đợi nó điều chỉnh để mua vào và chúng ta mất cái chi phí cơ hội cho những cổ phiếu khác và đây là một dạng cổ phiếu blue chip thì cái quá trình tích lũy nó thường nó phải mất rất nhiều thời gian một dạng cổ phiếu thứ hai các bạn có thể thấy được đó là cổ phiếu đẹp cổ phiếu CIP nó cũng tăng rất mạnh và nó tạo ra quá trình chạy nó rút và nó bung khối lượng như này thì nếu những ai mà vẫn là tiếp tục kỳ vọng ở đây thì một số trường hợp chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt khi một cổ phiếu này lao dốc có thể có một vài trường hợp nó sẽ kéo lên một chút nữa nhưng tuy nhiên những cái cơ hội chúng ta nó không còn nhiều nếu chúng ta không hiểu rõ nếu không nắm rõ được cái quy luật vận động của những cái cổ phiếu tương tự như vậy hôm vừa rồi thì các bạn bảo hỏi là cổ phiếu Masan nó có vận động như vậy không thì bạn biết là Masan nó cũng vận động tương tự như vậy khi mà cổ phiếu này nó lên từ cái vùng này đây là cổ phiếu gọi là đầu tư ngắn hạn lên vùng này thì các bạn sẽ phải biết rằng là đây chính là đoạn cuối một chu kỳ nên một số các bạn chúng ta không hiểu rõ cái hệ thống đầu tư này nên bạn nhìn nó giống như chúng ta nhìn con voi á chúng ta nhìn thấy cái vòi chúng ta bảo là à, con voi chúng ta nhìn nhiều người những cái đuôi đúng không và chúng ta cứ đoán mò đoán mò đoán mò đấy là lý do vì sao rất nhiều người bị thua lỗ chỉ cần cái comment chỉ cần chúng ta đánh giá luôn là chúng ta có thể biết là chúng ta đang ở đâu các bạn hiểu không đấy là một cái điều rất khi mà bạn nhìn được bức tranh tổng thể như này đúng không bức tranh tổng thể một cổ phiếu thì chúng ta thấy rằng là nhìn thấy rõ không ạ à? chúng ta sẽ biết rằng có những cổ phiếu nó chỉ đến đoạn này sau nó kết thúc đúng không và cái dạng cổ phiếu masan như các bạn thấy ở đây chúng ta chỉ quay trở lại chúng ta nhìn thấy cổ phiếu shb trong cái giai đoạn uh, hồi phục thì chúng ta sẽ biết rằng là nó đang ở đâu trong cái giai đoạn cổ phiếu shb các bạn thấy không ạ đơn giản là đây nó chính ở đây ạ à. sau đó nếu có đợt điều chỉnh rất mạnh à, đây chính là điều chỉnh rất mạnh hoặc là các bạn có thể quay lở trở lại giai đoạn trước đó đây ạ các bạn nhìn thấy không đây khi nó quay trở lại trước đó là các bạn thấy không khi nó tăng rất mạnh nó lại tiếp tục rũ và quá trình hồi như này nó đều tạo ra quá trình thất bại trước khi nó bước vào một kỳ giảm rất mạnh thì các bạn biết rằng là nếu chúng ta tiếp tục đầu tư theo kiểu cầu nguyện cầu khấn như này và chúng ta mong muốn là cổ phiếu đi lên khi mà nó đã chạy nút rút đến tận cuối này thì làm sao chúng ta có thể thành công được có bao nhiêu cổ phiếu nó đang ở đoạn này chúng ta lại không biết chúng ta lại mua vào bởi vì khi nó đã chạy nước rút khi nó ở giai đoạn cuối chu kỳ này dẫn đến sự thất bại của chúng ta rất là nhiều có những cổ phiếu nó sẽ tiếp tục tích lũy lại giả sử những cổ phiếu này có thể nó sẽ phân phối ở đây và nó tiếp tục tích tục tích lũy lại trước khi mà nó đi xa hơn cái câu chuyện ở đây tại vì cái thời gian thì nó không quá nhiều câu chuyện ở đây là gì ạ nếu bạn không hiểu rõ được cổ phiếu của bạn đang ở đâu thị trường nó giai đoạn tích lũy hay là nó đang phân phối hay là đang tái tích lũy thì các bạn có thể trả giá rất đắt khi mà bạn không biết cái thời điểm nào bạn mua ra bởi vì các bạn nghe mà ai đó là cổ phiếu cứ mua đi mua đi giá nó rẻ hoặc là đầu tư chung và dài hạn hai ba năm kiểu gì cũng có lãi và phần lớn những người như vậy đều bị thua lỗ phần lớn cũng không phải nói tất cả phần lớn những người bị thua lỗ bởi vì chúng ta chẳng biết là cổ phiếu chúng ta nó đang ở trạng thái nào mỗi một chu kỳ uh, có thể cổ phiếu nó sẽ có thể thay thế nhau tạo ra những cổ phiếu dẫn đầu thay thế nhau tạo ra những cổ phiếu tốt nhất thay thế nhau để tạo ra một cái xu hướng tuyệt vời và mỗi cổ phiếu nó để đều tạo ra như thế một xu hướng trung hạn ngắn hạn trước khi nó bước vào một cái quá trình suy thoái nếu chúng ta không hiểu rõ được nó nếu chúng ta không biết rõ về nó thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta có thể bị thất bại đây là những cổ phiếu mà Dũng muốn chia sẻ các bạn nó đang hình thành cái dặn cuối của chu kỳ thế thì khi mà dặn cuối chu kỳ thì chúng ta có thể tìm kiếm những cổ phiếu khác chúng ta thoát ra để tìm kiếm những cổ phiếu khác tìm ra những cái mẫu hình nó phù hợp với tính cách phù hợp với hệ thống phù hợp với con người chúng ta thay vì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng kỳ vọng mà không biết khi nào nó lên cả ok ạ khi nào nó kết thúc cả bởi vì chúng ta không được ai hướng dẫn ai chỉ đường thì các bạn biết rằng là đây là một cái gì ạ một cái mô hình tổng thể để các bạn có thể thấy rằng là, là mọi thứ chúng ta có thể kiểm soát được mọi thứ chúng ta có thể biết được cổ phiếu chúng ta ở đâu dạ, hôm nay buổi sáng nay Dũng có chia sẻ là những cổ phiếu mà đã tạo ra những vùng đỉnh ờ, tạo ra những vùng mà chúng ta có thể bán ra bởi vì cái sự kỳ vọng của chúng ta cái sự thiếu hiểu biết chúng ta nó dẫn đến là những cái bài học rất là đau đớn khi mà chúng ta không hiểu rõ là cổ phiếu mua xong cổ phiếu lãi hai ba phần trăm không bán ra cổ phiếu giảm rất mạnh có những cổ phiếu mà chúng ta lại bán 50 phần trăm sau đó nó lên 6 70 phần trăm thậm chí 100 phần trăm chúng ta lại tiếc tất cả những điều đó nó sẽ gì ạ à, làm gì ạ à, chúng ta thấy sói mòn niềm tin của mỗi chúng ta thì nếu các bạn nào thực sự đặc biệt là có 5 bạn duy nhất 5 bạn trong tối nay thực sự muốn tìm hiểu và hiểu rõ hơn về cái hệ thống phương pháp đầu tư Việt Nam tại vì hôm nay là một chương trình đặc biệt chỉ dành duy nhất cho 5 người và đó là các bạn đăng ký sớm nhất theo số điện thoại là 07 0769 58 1111 Dũng đọc lại là 0769 58 4 số 1 ạ. Thì các bạn đăng ký bạn đấy là bạn Hoa để ờ, khi bạn đăng ký thì bạn nhớ là gì ạ? Nhớ là đăng ký room ạ, đăng ký room ở đây ạ. Khi bạn đăng ký room room.us để khi mà Dũng cho ID vào thì bạn có thể uh, tham gia được cái quá trình trong quá trình học của tối nay. Đây là một chương trình học rất là đặc biệt nên bạn nào nhanh chân thì sẽ được ờ, đăng ký và nhớ đăng ký room tại vì trong quá trình học thì thực sự là chúng ta phải đăng ký sớm không là không có thời gian để hỗ trợ vì đây là một cái chương trình uh, Dũng muốn các bạn có thể trải nghiệm đặc biệt là những các bạn đã yêu quý Dũng trong thời suốt thời gian vừa qua một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi cái chia sẻ ngắn này của Dũng trong cái buổi tối hôm nay đây là cái chương trình để giúp chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu chúng ta ở đâu nếu các bạn nào thực sự uh, muốn thay đổi thực sự là muốn biết được cái hệ thống phương pháp nào này như nào thì có thể đăng ký kênh của Dũng đó là Quang Dũng DVD ở phần bên dưới và nhớ nhấn chuông để vì những cái buổi chia sẻ đặc biệt là buổi sáng khi mà Dũng phát có thể nhiều bạn sẽ không biết được và đấy là những cơ hội mà chúng ta sẽ bị bỏ qua rất nhiều cổ phiếu các bạn bị bỏ bỏ qua rất nhiều thời điểm mà nó nó, nó thực sự nhạy cảm các bạn bỏ qua chính vì vậy thì hãy đăng ký kênh ở phần bên dưới phần ô chat để chúng ta sẽ uh, có thời gian để làm việc với nhau nói chuyện với nhau uh, xin cảm ơn quý vị các bạn, bạn rất nhiều và nhớ là comment uh, nhớ là các bạn uh, nhắn tin cho bạn uh, bạn Hoa qua số điện thoại 0769 581111 để đăng ký sớm tại vì đây là một chương trình chỉ dành duy nhất cho 5 bạn tham gia trong buổi tối hôm nay thôi à, một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn và nhớ các bạn học viên nào các bạn học viên nào chưa nhận được cái thông tin của tối nay chúng ta học về khoa học VSA thì nhớ là hãy đa, uh, comment cho bạn uh, bạn Hoa là 097 09 uh, 0769 5811 để hôm nay chúng ta bắt đầu xin cảm ơn